ngày may cho em trên cành hoa ngày theo con chim em xuống vui các chiếc khăn xinh đẹp lau bàn tay em mới sạch hàng ngày chiếc khăn tay người may cho em trên cành hoa người theo con chim em sướng vui có chiếc khăn xinh đẹp lau bàn tay em mới sạch hàng ngày chiếc khăn tay mẹ may cho em trên cành hoa người theo con chim em sướng vui có chiếc khăn xinh đẹp lau bàn tay em mới sạch hàng ngày <laughs> em mới mới dạ đi dạ à. 嗯。